906 933 đây là nội thất của bếp đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại cho các bạn xem bên ngoài và test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con áo, pin con thỏ các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần giá những loại pin này là khoảng 20.000 cho đến 30.000 một cặp những loại pin này có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell có giá khoảng 40.000 một cặp nhưng các bạn sử dụng được khoảng hơn một tháng thôi rất là tốn kém để tiết kiệm chi phí chúng ta không nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này khi mà các bạn đang sử dụng đó, mà cái lửa đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này chúng ta không có tăng lớn được, nữa cái đó là do quay cảm biến đáy nồi nó cảm nhận ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây là một cái tính năng rất là hay của bếp ga nồi bây giờ bữa bên phải của tôi đã phá ga rồi bếp có nhiệt độ là 310 độ bếp đã khóa ga thì ở vị trí khác nhau bếp thời gian khóa ra, của bếp nó sẽ khác nhau đây bếp của tôi đã khóa ra đây công tắc cũng đang mở bếp bên trái của tôi cũng đã khóa ra. khi nhiệt độ của nó đạt đến 310 độ vì công tắc cũng đang mở bếp vừa thực hiện chức năng khóa ra khi nước cạn nổ thành công để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn đó, thì chúng tôi có bán kèm hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này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 tăng chiều dài cho viên pin rồi chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin nó thì có hai cái ký tự dấu trừ và dấu cộng dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với khác trong hộp pin để truyền điện các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực lâu ngày pin sẽ hỏng cũng như bếp sẽ không hoạt động được ở đây thì lắp pin sạc và bếp sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để theo dõi lượng pin còn nhiều hay ít các bạn có thể nhìn vào cái đèn ở đây đèn nó sáng đỏ lên nó không chưa tắt tức là pin của chúng ta nó đã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 nên khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á thì các bạn à, bật bếp lên bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây để bếp có tăng cái mức gia hạn của nó từ 250 lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ tắt bếp nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì chúng ta có thể mua kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá bán là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản để sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn hả à, lấy cái dây sạc cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào ổ điện các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây sẽ có để một phút thôi để thử chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng các bạn phải lấy pin ra để cái bếp không còn điều điện nữa khi hết giờ cái thiết bị này sẽ tự động ngắt điện và bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra chúng tôi cũng có hỗ trợ các bạn bán kèm một cái van ga 50 lít như thế này trong trường hợp bếp của chúng ta đang nấu nướng nó bị đỏ có thể là do cái ờ, bình ga của chúng ta sử dụng không hợp với bếp và cái van ga không có hợp lý nó tích lưu cái lượng ga không hợp lý thì chúng tôi bán cái van ga 50 lít này với giá là 130.000 đây là giá bán chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng những nơi khác sẽ bán với giá là 160 ờ, nghìn và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài như là châu Âu và Nhật Bản nhưng mà không phải đây chỉ là sản phẩm hợp tác xuất khẩu của Việt Nam và các nước châu Âu cũng như Việt Nam và Nhật Bản mà thôi ngoài ra đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như các tôi đang giới thiệu là được xuất khẩu ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây đây bếp của tôi đã khóa ra thực hiện chức năng